cánh hoa hồng này cũng tàn phai Người ấy sẽ đi thật xa bỏ tôi ở lại điều thuốc anh tàn khi nghĩ về em Thật đớn đau lòng khi thấy em khóc Dường như quá vô vọng Anh đã nhiều lần hỏi em rằng tại sao Câu trả lời chỉ khiến tim anh nghẹn ngào nào ai muốn làm người thầm lặng phía sau những vì yêu quá nên anh chọn những đớn đau sợ mình phải kết thúc rồi hai người hai lối riêng tình mình còn đang ngấm êm sao vội buông tay nhau buồn phiền đoạn đường anh đi sau đó chẳng có em kề bên phải quên dần những thói quen và giờ rằng một người khác từ nay sẽ ôm lấy em để rồi họ thay thế anh mình anh nỗi hiu của chẳng biết phải làm gì khi em nhiều lần hỏi em rằng tại sao Câu trả lời chỉ khiến tim anh thêm nghẹn ngào Nào ai muốn làm người thầm lặng phía sau Nhưng vì yêu quá nên anh chọn những đớn đau Giờ mình phải kết thúc rồi hai người hai lúc đang ngước em sao vui buông tay nhau muôn phiền đoạn đường anh đi sau đó chẳng có em kề bên phải quên dần những thói quen và sợ rằng một người khác từ nay sẽ ôm lấy em để rồi họ thay thế anh mình anh nỗi hiu quạnh chẳng biết phải làm gì khi em muốn phương tay Kết thúc chuyện tình yêu bấy lâu nay Ở mình phải kết thúc Rồi hai người hai lối riêng Tình mình còn đang ngấm êm Sao vội buông tay nhau muôn phiền Đoạn đường anh đi sau đó Chẳng có em kề bên Phải quên dần những thói quen và rằng một người khác từ nay sẽ ôm lấy em để rồi họ thay thế anh anh nỗi hiu của anh chẳng biết phải làm gì khi em muốn buông tay kết thúc chuyện tình yêu bấy lâu nay chẳng biết phải làm gì khi em muốn buông tay để thực truyền tình yêu mình bấy lâu nay